Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn này Ngoài cái việc là mình uh, luôn làm video về cái sản phẩm trị nám tàn nhang Thì hôm nay mình uh, xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ sản phẩm Đó là đặc trị mụn Cũng của công ty Gian Hy của Thái Lan thì vấn đề trị mụn cũng luôn là vấn đề là đau đầu của các chị em phụ nữ thì các các bạn chú ý cái bộ sản phẩm trị mụn này gồm có 5 sản phẩm trong sản phẩm à, sản phẩm này sẽ giúp làm giảm thiểu vết nhăn này sẽ khít lỗ chân lông làm săn chắc da mềm mại da ngăn ngừa và điều trị tất cả các loại mụn ngăn ngừa tất cả các loại mụn làm giảm và loại bỏ hiện tượng dị ứng da mẩn đỏ chỉ đỏ gân máu nổi dưới da tác động sâu dưới da giúp loại bỏ các đốm đen các mảng tối trên da làm tăng sắc tố, mờ tàn nhang, vết sẹo và rỗ do mụn trứng cá gây ra tác động sâu dưới da giúp giảm nếp nhăn, trẻ hóa làn da và nuôi dưỡng làn da thì sản phẩm này gồm có một bánh xà phòng sản phẩm này gồm có một bánh xà phòng rửa mặt giúp da sạch sẽ loại bỏ bụi bẩn và chất nhờn dưới da làm mờ đốm đen tàn nhang và các vết mụn hai là các bạn sẽ ban ngày thì các bạn sẽ sau khi rửa mặt xong thì các bạn sẽ bôi đến hộp kem chống nắng các bạn thấy có chữ SPF 50 đó là chỉ số chống nắng các bạn dùng ban ngày xoa lên toàn bộ khuôn mặt với công thức kem chống nắng nano cực kỳ hiệu quả và có thể là tác động tới 7 tiếng đồng hồ có tác dụng trong 7 tiếng đồng hồ ban đêm sau khi rửa mặt với bánh xà phòng để các bạn xem các bạn sẽ bôi